Hello xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh hai lúa sâu kèo của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em nữa cái giải lượt về của cúp C2 vòng 18 nha anh em thì um, bây giờ mình sẽ vào mình nhận định cho tất cả anh em cái giải ờ, trận của Real Sociedad và um, AS Roma nha anh em diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 17 tháng 3 thì giống như lượt đi lượt đi thì à, AS Roma đấu trên sân nhà của mình AS Roma đã ăn Real Sociedad với cái tỷ số là 2-0 thì cái trận đó mình cho tất cả anh em nằm AS Roma thì anh em cũng đã húp full mã kèo là AS Roma lượt đi rồi nha thì cái trận lượt về này mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em thì tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía AS Roma trong cái chuỗi trận gần nhất của AS Roma thì trong 10 trận AS Roma chỉ thắng được hai trận và để thua tới 4 trận và để hòa 4 trận thì anh em thấy cái phong độ của AS Roma trong những trận gần đây nhất thì AS Roma à, thằng Real Sociedad nha anh em. Trong những trận gần đây nhất thì Real Sociedad anh em thấy Real Sociedad đang có cái phong độ không tốt cho mấy. Còn bên phía AS Roma thì trong 10 trận gần nhất thì AS Roma cũng đã thắng được 5 trận và để thua 3 4 trận rồi anh em, để hòa một trận. Thì anh em thấy cái phong độ của cái thằng hai thằng này cũng ngang tầm với nhau thì ờ, cũng tỷ số thua là cũng bốn bằng nhau nhưng mà quà thì quà thì cái thằng ờ, Real Sociedad cầm quà nhiều hơn nha anh em thì Real Sociedad có cái phong độ thì thấp hơn thằng uh, ờ, AS Roma một tí thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ chơi trên sân nhà của thằng Real Sociedad thì anh em thấy Real Sociedad chơi trên sân nhà của mình có cái thành tích là giữ hòa rất là nhiều nha anh em giữ hòa tỷ số không điều một điều và toàn là xỉu không còn thành tích chơi trên sân khách của thằng AS Roma thì anh em cũng thấy AS Roma cũng đá toàn là xỉu không nha anh em thì anh em thấy hai thằng này gặp à, hai thằng này chơi trên mỗi đấu trường thì tỷ số tỷ lệ ra tài rất là hiếm nha anh em lâu lâu mới có một trận có tỷ số thôi còn không thì chỉ có một không một điều không đều thôi hai này gặp nhau à, à giống như hai thằng mà phòng thủ gặp nhau vậy anh em thì anh em thấy đây là cái lịch sử đối đầu của hai thằng thì à, đấu trên sân nhà của Roma trong cái lượt đi thì Roma đã ăn với cái tỷ số 2-0 thì mình sẽ tiến vào cái trận đó cho tất cả anh em xem luôn nha thì cái trận đó hai thằng này gặp nhau tới 6 thẻ đỏ thì anh em 6 à, thẻ vàng nha anh em lộn mình nhầm thì anh em cũng có thể nằm cái mã kèo tài thẻ được tài thẻ nó tầm 4 thẻ rưỡi thì anh em có thể nằm cái mã kèo tài thẻ được thì um, ra sân tầm uh, ờ, 13 phút thì thằng AS Roma nó đã vào vào 1-0 rồi anh em thì còn góc góc thì anh em có thể vào cái mã kèo là uh, ờ, đây Real Sociedad gác góc thì anh em có thể vào cái mã kèo Real Sociedad chấp góc được nha <coughs> thì đó là cái còn cái tỷ lệ mà cái tỷ lệ mà cầm bóng nhiều á, thì nhà bên phía cái rang sofa Sico này thì đánh giá cái thằng à, AS Roma trong cái trận rồi cầm bóng tới 60 phần trăm và thằng Real Sociedad chỉ cầm được có 15 phần trăm thì anh em thấy à, được thằng thằng à, AS Roma này rất là cao hơn thằng Real Sociedad rất là nhiều nhưng mà cái trận này trận đó là thằng AS Roma chấp với mã kèo 0,25 nhưng mà cái trận này tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này á là thằng Real Sociedad đang chấp ngược lại với cái mã kèo là 0,25 nhưng mà tài xỉu chỉ có hai thì tại sao nhà cái đưa ra cái mã kèo là tài xỉu hai thì anh em thấy trong cái trong cái lịch sử của hai thằng này đá trên mọi đấu trường thì tỷ tỷ số ít có khi có cái bàn thắng mà cao nhiều lắm anh em thì tỷ từ một điều hoặc là không điều hoặc là một không thì tỷ lệ xỉu nó rất là cao bởi vì nhà cái đưa ra cái tiền mã kèo xỉu cho trong trận này và mã kèo Real Sociedad chấp 0,25 thì cái trận này mình sẽ cho tất cả anh em nằm cái mã kèo đó là anh em chọn Real Sociedad chấp được chấp chấp 0,25 cho mình nha là anh em nằm đội chủ nhà Real Sociedad chấp 0,25 và anh em chọn tài chọn tài um, hai nha anh em tại sao mình phiên anh em chọn tài còn hiệp 1 à, kèo kèo trận hiệp 1 á, và kèo tài xỉu hiệp 1 thì anh em chờ có đội hình dự có đội hình chính thức ra sân hoặc là bóng lăn thì mình sẽ cập nhật kèo trên nhóm cho tất cả anh em luôn nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tại sao mình kêu anh em nên nằm đội cho à, chủ nhà và anh em nằm tài thì anh em thấy đây thì lượt đi là đã tỷ số là 2-0 mà lượt về à, Real Madrid được đánh giá à, lượt về là Real Sociedad được đánh giá trong cái lượt về nha anh em là rất là cao thì à, sẽ có bàn thắng thì à, tất nhiên trong lượt về Real Sociedad sẽ muốn loại ngược dòng để có cái bàn thắng đi tiếp vào vòng trong thì phải thắng cách biệt hai bàn trên hai bàn thì Real Sociedad mới được loại ngược dòng nha anh em thì cái trận này Real Sociedad sẽ quyết tâm lấy trên hai bàn thắng nếu mà Real Sociedad tấn công cao thì à, AS Roma sẽ có thể ghi bàn và cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã tài hai thì mình dự đoán cái trận này Real Sociedad dẫn rớt nhưng mà Real Sociedad sẽ ăn với cái tỷ số là 2-1 bởi vậy mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Real Sociedad và nằm mã kèo tài thì đó là cái tỷ lệ kèo mình đưa ra cho tất cả anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo gốc là Real Sociedad chấp gốc nhưng mà hình nhận định hơi sớm nên nó chưa có một cái đội hình dự kiến hoặc là cái kèo gốc cho tất cả anh em thì anh em có thể chờ trong cái lúc mà cái trận đấu chuẩn bị bắt đầu á thì mình sẽ cập nhật cái kèo gốc và cái kèo thẻ lên nhóm cho tất cả anh em